thay mà cho nhóm kênh youtube William Medicine Group xin gửi đến tất cả các bạn đang xem video lời chúc sức khỏe và lời chào thân thân nhất hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái um, cái ngữ pháp có trong chương trình tiếng Anh lớp 9 thì ngữ pháp này đối với những bạn đi thi đội tuyển học sinh giỏi thì là rất là đơn giản và quen thuộc nhưng đối với những bạn mới bắt đầu làm quen với nó thì là một cái cấu trúc vô cùng khó thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong hai hai file chính là file Word và file PowerPoint chuyên đề 22 mệnh đề quan hệ hay còn gọi là relative logic mệnh đề quan hệ là một loại mệnh đề phụ thuộc Đối với mệnh đề quan hệ chính bởi các đại từ quan hệ như who, um, whose, with, that hay các trạng từ quan hệ như where, when, while. Mệnh đề quan hệ đứng ngay đằng sau danh từ, đại từ cho mệnh đề quan hệ chính để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, đại từ. Phân biệt danh từ đại từ ấy với các danh từ đại từ khác. Chức năng của nó như một tính từ, do vậy nó còn được gọi là mệnh đề tính ngữ chúng ta có các loại mệnh đề quan hệ thứ nhất là ung thư là một loại đại từ quan hệ chỉ người đứng sau nó là một cái danh từ chỉ người để làm chủ ngữ hoặc một từ ngữ cho động từ đứng sau của nó theo sau hu là một chủ ngữ và động từ ví dụ như the man who is waiting for the bus is my English teacher theo sau who nó tính là động từ thì who ở đây là nói về cái người đàn ông người đàn ông đang đợi chiếc xe buýt là giáo viên tiếng Anh của tôi thì ở đây who ở ờ, đóng vai trò làm chủ ngữ thứ hai là the man who I met on the bus yesterday is Phương father who ở đây là cũng bổ ngữ cho cái danh từ đứng trước nó chính là the man người đàn ông mà tôi gặp hôm qua trên xe buýt đó chính là bà của phương thì who ở đây là đóng vai trò là một tân ngữ ở đây thay vì dùng who chúng ta có thể dùng hôm hôm là một cái đại từ quan hệ cũng chỉ người đứng sau danh từ để làm tân ngữ chứ không được làm chủ ngữ cho động từ đứng sau nó theo sau hôm lại một chủ ngữ ví dụ như câu ở trên chúng ta có thể dùng who hoặc là dùng whom whom sẽ đóng vai trò làm tân ngữ như câu ở trên chúng ta có thể dùng who thì who và whom đều là đại từ quan hệ chuyển người đứng sau danh từ chuyển người nhưng who làm cả chủ ngữ và tân ngữ cho động từ còn sau nó whom chỉ làm tân ngữ cho động từ sau nó mà thôi thứ ba đó chính là which which là đại từ chỉ vật sự vật sự việc hiện tượng. Việc làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ đứng sau nó. Theo sau with có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ. Ví dụ như I am reading books with in was written my famous creator. Tôi đọc một quyển sách được xuất bản được viết bởi một cái nhà văn nổi tiếng. Thì ở đây with theo sau with là một động từ thì with nó sẽ đóng vai trò là một chủ ngữ Book ở đây bổ ngữ cho the bút ai gì dùng the bút và phải dùng từ ít Book này được thay thế bởi từ ít Chúng ta có thể sửa lại câu này là I am reading the book. It is it were written by famous writer cũng được. Thứ hai là I am reading the book which you gave me on my birthday. Keswick thì ở đây là một chủ ngữ thì quyết ở đây có thể đóng vai trò là một tân ngữ quyết cũng bổ nghĩa cho the book thì quyết đó như who có thể được đồng làm chủ ngữ và tân ngữ thứ tư là đáp đáp là một đại từ có thể chỉ người và vật có thể thay thế cho who, whom, which trong vấn đề quan hệ thuộc loại vấn đề xác định hoặc là trong những câu trắc nghiệm mà không có who hơn which chúng ta có những trường hợp để dùng đáp như sau thứ nhất là luôn dùng để thay thế cho những danh từ chỉ người và lĩnh vật ví dụ như I saw her and her dog that were talking in the park hoặc có thể dùng sau hiện đại từ bất định như someone somebody no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody. Vâng, hoặc theo sau kép cái um, từ để chỉ số lượng như on, much, non, little. Vâng, ví dụ như my father is one, is the one that I admire most. On that is mine, is yours Chúng ta có thể dùng đá sau những cái dạng so sánh nhất. Ví dụ như my mother is the most beautiful woman that I have ever now. Dùng sau các từ chỉ thứ tự như first, second, third, next, last, only. Ví dụ như you are the only person that I can believe. mà có thể dùng để sử dụng trong một số cái cấu trúc như it, cộng với be cộng với cái thành phần để chúng ta cần nhấn mạnh cộng đát cộng chủ ngữ động từ vì cấu trúc này chúng ta phải chú ý ví dụ như it were the book that my mother bought me last week quyển nói là một quyển sách đã được mẹ tôi mua cho tôi vào tuần trước thì ở đây cái từ danh từ the book được nhấn mạnh là ý nó là nói đến người mẹ người mẹ mua cho con một quyển sách vào tuần trước hoặc là it is you that I'm looking for nó là bạn là cái người mà tôi đã nhìn thấy hôm qua thì ở đây nó nhấn mạnh cái từ bạn bạn là cái người mà tôi nhìn thấy đang nhìn thấy it chúng ta cũng có một cái cấu trúc nữa như sau đó chính là is cộng với động từ to be cộng với not until cộng với time hoặc time loss cộng that cộng chủ ngữ động từ thì cái cấu trúc này là nó mang ý nghĩa là phải à, phải mãi tới khi tới khi thì ví dụ như is were It was not until he was 14, 40 that he got married. Anh ấy không thể làm một công việc gì nữa cho đến 40. Thì à, ở đây có chút này chúng ta có thể dùng is hoặc là dùng was chia ở động từ ba chữ hoặc bốn chữ nhưng ít thì phải dùng ba chữ theo sau nó là not until not until chúng ta có thể ví dụ như is is not chúng ta có thể viết thành isn't hoặc là wasn't và không được dùng đáp trong những trường hợp sau thứ nhất là sau dấu phẩy ví dụ như là she couldn't go to the party that makes me sad thì trong câu này nó dùng sai ở cái từ câu C đó chính là đáp vì cái đáp này không được dùng sau dấu phẩy nên ta có thể đổi lại bằng which thứ hai là không dùng sau những cái giới từ ví dụ như câu uh, the music to that I am listening in is very good and better thì ở đây chữ chu đạt chúng ta sẽ không dùng chúng ta có thể sửa lại thành từ with to with in with at with để có thể dùng thứ năm đó chính là host host là đại từ quan hệ chỉ sở hữu cách đứng sau những danh từ chỉ người hoặc vật dùng để thay thế cho những tính từ sở hữu đứng trước của cái danh từ thường đi kèm và luôn đi kèm với một danh từ ví dụ như I am studying with Tom whose father is famous doctor tôi thường tôi đang học bài với Tom nơi mà ba của bạn ấy là một bác sĩ giỏi thứ ba là về các trạng từ quan hệ ở trên là những mệnh đề quan hệ rồi thì ở dưới này sẽ là các trạng từ quan hệ thì những cái trạng từ quan hệ chúng ta thường gặp đó chính là thứ nhất đó là when when là một cái trạng từ quan hệ chỉ thời gian đứng sau đó là một cái danh từ chỉ thời gian dùng thay cho on at in và sẽ đi với with hoặc là then ví dụ như I still remember today when my mother took me to school for the first time. Sẽ bằng với từ, bằng với câu I still remember that day on which my mother took me to school for the first time. May is the month when I was born. Bằng với câu I, May is month is the month in which I was born. That was the time when he managed, managed the company. Bằng với that was the time at which he managed the company. Thứ hai là where. Where là một trạng từ chỉ quan hệ chỉ nơi chốn, thường đứng sau những trạng từ chỉ nơi chốn và sẽ thay thế cho at, on, in và cộng với with hoặc là there. Ví dụ như that is the house where we uh, used to live. Bạn chỉ câu that is the house in which we used to live. Nó là một cái ngôi nhà mà tôi đã từng ở đó. Thứ ba là why. Why là một trạng từ quan hệ chỉ lý do. Thường đứng sau những tiền ngữ the reason hoặc dùng thay cho từ for which hay nói tóm gọn hơn đó là why là những cái trạng từ chỉ cái lý do ví dụ như please tell me the reason why you are telling me a lie bằng dưới từ dưới câu please tell me the reason for which you are telling me a lie thứ tư các loại mệnh đề quan hệ thì có ba loại mệnh đề quan hệ chính thứ nhất là mệnh đề quan hệ xác định hay còn gọi là rejective relative laws thì nói chung để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước là một bộ phận quan trọng của câu nếu bỏ đi thì mình đều chính con không không còn một cái ý nghĩa nào nó rõ ràng ví dụ như the girl who is wearing the blue dress is my sister What the book which, which I borrow from you is very interesting. Câu the girl này chúng ta có thể dùng hôm hay hù được hay không? Câu trả lời là chính là không. Vì sao? Vì hôm không thể nào có thể làm chủ ngữ được. Ở đây chúng ta thấy có động từ to be thì trước nó phải là một chủ ngữ chủ ngữ ở đây who sẽ thay thế cho chủ ngữ tương tự with ở đây cũng vậy thứ hai là mệnh đề quan hệ không xác định non rejective relative clause dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước là phần giải thích thêm nếu bỏ đi thì mệnh đề chính vẫn còn có ý nghĩa rõ ràng nó thường được ngăn với mệnh đề chính bởi cả dấu phẩy danh từ đứng trước thường là tên riêng hoặc trước các danh từ thường có những từ như this that this though my his her your our their và không được dùng that cho mệnh đề quan hệ không xác định ví dụ như Peter who is my boyfriend is very handsome and inter intelligent my father who is 50 years old is a doctor. Câu thứ nhất, Peter, người là mà là bạn trai của tôi. Anh ấy đẹp trai và học và rất là thông minh. Thì chúng ta có thể bỏ đi cái từ Peter thì người ta vẫn mang ý nghĩa đó chính là một người đẹp trai. Một người đó là người bạn trai của tôi, một người đẹp trai và thông minh. Tương tự My Father cũng vậy, My Father chúng ta có thể bỏ đi làm nó mang ý nghĩa là một người cha tôi một người 50 tuổi là đó là bác sĩ khi bỏ cha tôi đi thì vẫn là có mang ý nghĩa là một người 50 tuổi là bác sĩ thứ ba là mình đề quan hệ nối tiếp thì mình đề này dùng để giải thích cho cả một câu trường hợp này chỉ đứng dùng đại từ quan hệ with và dùng dấu phẩy cách hai mệnh đề mệnh đề này luôn đứng ở cuối câu ví dụ như he sent me a bunch of flower which made me subscribe Thứ năm là mệnh đề quan hệ rút gọn Bên đây quan hệ rút gọn chúng ta sẽ chia làm bốn cách. Cách thứ nhất là using participle phrases. Chúng ta sẽ dựa sử dụng hiện tại phân từ là verb in. Dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ cho mệnh đề quan hệ ở thế chủ động. Ta có thể dùng present participle phrase thay cho mệnh đề quan hệ đó. Chúng ta có thể bỏ ngay đại từ quan hệ và chọn động từ đưa động từ chính vào nguyên mẫu và thêm verb in ví dụ như the man who is sitting next to you is my uncle ta có thể sửa lại thành the man sitting next to you is my uncle người đàn ông mà đang ngồi kế bên tôi đó chính là cậu của tôi thì ta có thể là biến nó là người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi là cậu tôi cũng được ta bỏ từ who is <clears throat> thứ hai do you know the man who asked asked me the way to the bank ta có thể sửa lại là do you know the man asking me the way for the bank to the bank bạn có biết về người đàn ông mà được kể với tôi là làm ở ngân hàng hay không Thứ hai là using participle practice, sử dụng quá khứ phân từ hay còn gọi là V ở cột 2. Được dùng khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm chủ ngữ và động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động. Ta có thể dùng cái này thay cho mệnh đề ở đó, bỏ ngay đại từ quan hệ, trợ động từ và bắt đầu cụm từ bằng participle. <laughs> Ừ. Ví dụ, the students who are uh, who were punished by teacher are lazy. Nó có thể sửa lại thành the students punished by the teacher are lazy. Thứ ba, ta có thể dùng <clears throat> to infinitive hoặc là infinitive phrase. <clears throat> Ừ hay là có thể nói tắt hơn là for someone to do khi đại từ quan hệ thay thế cho các đại từ có chứa số thứ tự như first, second, next, third, last, only và số so nhất. Ví dụ như she was the last person that was interviewed this morning. She was the last person to be interviewed this morning ví dụ thứ hai là she is the most suitable person who can take on this job hoặc là she is the most suitable person to take on this job thứ hai là câu bắt đầu bằng here there ví dụ như there is a good restaurant where we can eat good food chắc có thể sửa lại thành there is a good restaurant for us to eat good food. It's the from that you must fill in. Ta có thể sửa là là Here is the from you for you to fill in. Thứ tư là sử dụng uh, cụm danh từ hay là có thể nói là You see now for race thì cái mệnh đề quan hệ không xác định có thể được rút gọn bằng cách thêm dùng cụm danh từ. Ví dụ như Mrs. Flora, who is the rich business woman, will sponsor our competition. Có thể sửa lên là Miss Flora, a rich business woman, will sponsor our competition. I live in Hanoi which is the capital of Vietnam hoặc là có thể nói là Aleppo Việt Nam nội the capital of Vietnam which is chúng ta sẽ lược bỏ hoàn toàn ở trên này lưu ý chúng ta cũng lược bỏ hoàn toàn lưu ý khi đại từ quan hệ đóng vai trò làm tân ngữ của mệnh đề ta có thể bỏ đại từ quan hệ đó ví dụ the rest with his trang wearing is very nice hoặc là The red Jane is wearing very nice. Giới từ trong mệnh đề quan hệ. Trong văn phong trang trọng, giới từ có thể được đặt trước mệnh đề đại từ quan hệ. Tuy nhiên, ta chỉ đặt giới từ trước hai đại từ quan hệ là whom cho người hoặc là which cho vật. Ví dụ như the picture with the which you are looking at was painted by famous artists hoặc là the picture at which you are looking was painted by famous artists. Bức tranh mà bạn đang xem được vẽ bởi một người họa sĩ đặc biệt thiên tài. Chú ý, cái giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ ra từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom with cho mệnh đề quan hệ xác định khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta không thể bỏ đại từ quan hệ và không thể dùng đã thay cho whom và which cách dùng của các cấu trúc mở đầu cho mệnh đề quan hệ như on most none never any either some are fail all vân vân chúng ta có thể dùng đi với of which hoặc là whom ví dụ như that she has three brothers. All of whom are married. I try on three pairs of soul, none of which pity, pity me. He asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer. There were a lot of people at the meeting, 12 of whom I had met before. Các kết hợp dùng đại từ quan hệ, chúng ta sẽ gồm có 3 bước như sau. Thứ nhất là xác định thành phần giống nhau giữa đại từ quan hệ. Thứ hai là đặt đại từ quan hệ ngay sau từ mà đã thay thế ở mệnh đề quan hệ thứ nhất, rồi viết mệnh đề thứ hai trước, sau mới viết mệnh đề thứ nhất. Thứ ba là đại từ quan hệ thay thế cho từ gì ở mệnh đề thứ hai thì bỏ từ ấy đi. Ví dụ the woman work in the hobby store. I told you about him. Thì ở đây chúng ta thấy được thành phần giống nhau đó chính là the man. Và từ you. The man và từ him. Chúng ta có thể thay thế cho từ him bằng cách như thế nào? Middleman là một cái danh từ chỉ người nên ta có thể dùng who hoặc whom và ngay sau the man. Sau đó ta viết bên đề thứ hai bỏ từ him đi và xong quay lại viết phần còn lại của bên đề thứ nhất và sẽ viết ra được như thế này. The man who I told you about was in the hospital hoặc là the man whom I told you about was in the hospital Yêu dùm hôm vẫn có thể được chấp nhận nhưng khuyến khích chúng ta dùm hu để cho trang trọng hơn. Ví dụ khác, ví dụ hai The men were injured in the accident. He is now in hospital. Thì nó giống nhau ở chỗ the man và từ he. Ừ. Thì ta có thể nhận biết được he là chủ ngữ của mệnh đề thứ hai nên ta phải dùng cái đại từ quan hệ who và đặt ngay sau the man sau đó ta viết phần còn lại của mệnh đề thứ nhất rồi viết tới mệnh đề thứ hai bỏ từ he sẽ được viết là thành the man who were injured in the accident is now in hospital câu này chúng ta không thể dùng hôm được vì ở đằng sau nói là injurious là một word injurious là một cái động từ to be bị động và động từ thì chúng ta sẽ không dùng không được mà chúng ta phải dùng who câu này không thể là viết là the man who is now in hospital was injurious in the accident vì theo thứ tự của hành động thì hành động bị thương xảy ra trước khi hành động bảo vệ nên chúng ta phải viết như vậy chúng ta đến với một số bài tập áp dụng câu thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng từ nào các um, từ sau <clears throat> ta sẽ suy nghĩ trong vòng vài phút Câu số 1 này chúng ta sẽ dùng đáp án A là từ who. Vì the young man là danh từ chuyện người. Vì còn thiếu một chủ ngữ nên chúng ta dùng who. Câu thứ hai chúng ta sẽ dùng đáp án B là which. Vì fame là vật chúng ta phải dùng which. Câu số 3 là the girl. Thì the girl chúng ta phải chọn đáp án B. Đó chính là from home vì nó là một cái danh từ chỉ người còn thiếu cần một tân ngữ động từ borrow thường đi kèm với giấy từ from anh ta chỉ sử dụng trước home hoặc which chúng ta dùng from home ở đây không có from which câu số 4 chúng ta sẽ sử dụng câu B đó chính là who hoặc là which vì sao vì từ John Lloyd à chúng ta sẽ sử dụng đáp án B vì the first television picture thì chúng ta có thể sử dụng là nó là một cái danh từ chỉ vật còn ở boy là danh từ chỉ người cần một cái chủ ngữ ở tiếng là chúng ta dùng hôn hoặc có thể thay bằng đá câu 5 chúng ta sẽ chọn đáp án B vì ở đây thứ nhất who chúng ta sẽ thấy cần một cái chủ ngữ bổ ngữ qua ở đây chúng ta thấy có England là một quốc gia chúng ta sẽ dùng qua đây là một năm câu của bài chọn đáp án đúng thứ hai là bài kết hợp câu dùng từ gợi ý thì ở đây chúng ta sẽ giải một câu để làm ví dụ câu này chúng ta thấy được từ rank và từ à, chúng ta thấy được trong câu này có cái từ the country nó sẽ liên hệ với từ where và người ta đã cho sẵn chúng ta cái từ thay thế chính là từ where thì chúng ta sẽ thay thế như thế nào thứ nhất ta sẽ ghi là Frank Y viết lại câu Frank is the country từ where đây chúng ta sẽ đặt vào where để viết lại hoàn chỉnh bỏ từ there đi where the best way produce rất là dễ bài thứ ba thì cũng như thế thôi ta sẽ tới bài số 4 tìm và sửa lỗi sai chúng ta câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án B từ hô này chúng ta sẽ ở hình thành thằng hô vì nó là Danny là người chúng ta không thể dùng sở hữu cách được nên chúng ta dùng hô thế sau đó là một cái um, trạng từ câu số 2 chúng ta sẽ sử dụng co chúng ta sẽ chọn câu C là sử là hình which và trước đó là the in the traffic accident là một và sau đây thì chúng ta sẽ xem lại một số cái phần của PowerPoint để mà tổng kết lại bài về relative clauses chúng ta có những cái từ sau để làm cái bài như sau thứ nhất là từ who thứ hai là that thứ ba là which thứ tư whose thứ năm when thứ sáu where thứ bảy whom thứ nhất chúng ta có mệnh đề quan hệ xác định thứ hai là mệnh đề dạng từ quan hệ đại từ quan hệ thứ ba là đại từ về cái um, trạng từ quan hệ và thứ tư là những loại của cái mệnh đề quan hệ thứ nhất là mệnh đề quan hệ xác định mệnh đề quan hệ là mệnh đề phụ bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó ví dụ I saw the man he talked talk to you last night tớ đã nhìn thấy người đàn ông ông ấy đang nói chuyện với cậu tối qua bằng với từ I saw the man Who talked to you last night? Tớ đã nhìn thấy người đàn ông mà tối qua đã nói chuyện cùng với cậu. Nó không khác gì nhau. Thứ hai là những cái đại từ quan hệ. Thứ nhất là who whom. Thứ hai là which that. Thứ ba who's up with và phần thứ ba chính là relative adverb là một số các cái um, trạng từ quan hệ như là when where um, while ví dụ như Peter is the one who gives me a scrap is he made up that for uh, a rapid does a very soft ví dụ như câu his the man is talked to me last night và chúng ta có thể làm câu này bằng cách thêm từ thu hai từ the man và từ he có liên hệ với nhau chúng ta sẽ trở lại bằng từ thu và từ thu này sẽ được đặt sau cái the man is the man who talked to me last night đó là người đàn ông đã nói chuyện với tớ tối qua phải là hô và không hô thay thế cho danh từ chuyện người và làm chủ ngữ hoặc tân ngữ đứng ngay sau danh từ nó để thay thế và hưng là dùng để thay thế cho danh từ chuyện người làm tân ngữ và đứng ngay sau danh từ nó để thay thế chúng ta cứ nhớ là hung thì làm tân ngữ who là làm chủ ngữ và tân ngữ và đứng thay thế cho danh từ chỉ người được ví dụ như the man was the doctor I saw him last night có thể sửa là the man whom I saw last night was the doctor người đàn ông tớ thấy tối qua là một bác sĩ tiếp theo là về which và that which dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ ví dụ như I bought a book it was written in the English hoặc chúng ta có thể sửa lại thành I bought the book which was written in English a book từ a book và từ which có qua như thế nào thì a book ở đây có liên hệ với từ it if chúng ta sẽ giữ là từ if tớ đã mua một quyển sách bằng được viết bằng tiếng Anh that <clears throat> làm có thể thay thế cho cả người và vật đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc cả tân ngữ thường đi nhiều trong cấu trúc so sánh nhất và các sau các từ or not, feel something nothing anything someone anyone everyone no one em nhớ with là danh từ cho vật <clears throat> nhớ như thế là được tại vì quýt không còn từ nào nữa để dành cho vật cả từ đáp hay bằng nghĩa nghĩa của các từ hôm thu và quyết luôn nên nhớ như vậy tiếp theo là về choose và of whose with owns dùng để chỉ sự sở hữu cho cả người và vật hay còn gọi là sở hữu cách ví dụ she's the girl her car is over there she's the girl whose car is over there thì the girl và to her có quan hệ với nhau liên hệ với nhau nên chúng ta sẽ sửa lại từ to whose cô ấy là người là cô gái có chiếc xe ở đằng kia of which dùng chỉ sự sở hữu của vật ví dụ đi that's the car the doctor the door of which is broken đó là cái xe có cái cửa bị vỡ một cái nữa đó chính là một cái sơ đồ tự duy như thế này thứ nhất là chỉ người thứ hai là chỉ vật động vật chỉ người được dùng làm chủ ngữ chỉ có hù chỉ vật chỉ người dùng làm chủ ngữ chỉ có hùm, hoặc à, hù chỉ vật là chỉ có quýt nếu như thế là được thì cũng tương tự như vậy thôi thứ ba là đại từ đại từ quan hệ nhất là quen quen chỉ thời gian thay thế cho những cụm từ chỉ thời gian bằng những giới từ cộng từ chỉ thời gian ví dụ như I will never forget today when I met you I met you on that day các bạn nghĩ nhau anh sẽ không bao giờ quên cái ngày mà anh gặp em where where à? là từ chỉ nơi chỗ bằng nghĩa giấy từ cộng với địa điểm ví dụ như the building where she lived in the highest one in town bằng giấy he lived in the highest building tòa nhà nơi anh ta sống là tòa nhà cao nhất trong thị trấn thứ ba là why why để chỉ lý do ví dụ như that's the reason why he left her đó là lý do tại sao anh ấy bỏ cô ấy ta nhớ như thế này where bằng với in hoặc at which chỉ nơi chỗ when bằng với on which at which In which chỉ thời gian why bạn viết for which chỉ nguyên nhân My father, whose work as a Welsh officer in lives in New York. Đó là một cái mình đều quan hệ. Thứ tư là các trò của mình đều quan hệ về mệnh đề quan hệ xác định mệnh đề quan hệ hạn định có chức năng xác định danh từ mà nói bổ nghĩa phân biệt đối tượng được nói đến với các mệnh đề khác và làm rõ nghĩa cho câu mệnh đề này không thể nào bỏ đi được trong câu ví dụ the dog that bit you is with what con chó đã cắn cậu là một con chó rất là dữ mệnh đề này xác định con chó được nói đến là con chó đã thực hiện hành động cắn đối tượng được nói đến chứ không phải là con nhỏ nào khác thứ hai là mệnh đề quan hệ không xác định có chức năng xác định không có chức năng xác định những cái danh từ mà chỉ có thể là chức năng bổ sung thêm những thông tin cho danh từ có thể bỏ mệnh đề này đi mà nghĩa của câu vẫn hoàn chỉnh luôn được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy ví dụ pictures Oh, it's very kind. It's my best friend. Peter, người mời rất tốt bụng, là bạn thân nhất của tôi. Thì từ Peter có thể bỏ đi, người mà rất tốt bụng là bạn thân nhất của tôi vẫn được. Khi nhắc đến tên riêng nghĩa là đối tượng đó đã rõ ràng rồi, nhưng đó là tức là xác định. một số cái lưu ý nho nhỏ như sau không dùng đát trong mệnh đề quan hệ không hạn định ví dụ my English teacher who who admire most is over there là đúng không được dùng đát như sau the teacher that admires most is over there thứ hai dùng với danh từ riêng Mary who see a student is my Marcushian. Thứ ba, dùng với danh từ đối tượng duy nhất. My father who is 50 sheep has just retreated. Thứ tư, dùng với những nhân từ xác định bởi những từ this, that, this, though, my, her. Ví dụ như this town, which is a very especially was bound, was bound by a very rich man. Khi đi kèm với các từ chỉ số lượng như a lot of, on of, some of, most of. Ví dụ như I bought a lot of books, on of which are on animals. Tôi mua rất nhiều sách và tất cả chúng đều nói đến động vật. Chú ý, phân biệt nghĩa hai câu trong ví dụ sau. Thứ nhất, my father, who is living in London, is a doctor. Tôi chỉ có một người anh trai. Và my brother, who is living in London, is a doctor. Tôi có hơn một anh trai, nhưng người anh sống ở London mới là bác sĩ. Hai câu tuy giống nhau, nhưng nghĩa hoàn khác dạ, nhau dạ. chúng ta phải phân biệt dựa vào nghịch cảnh thì chúng ta phân biệt và đó chính là một số các cái thông tin về mệnh đề quan hệ mong rằng video này có thể hữu ích đến tất cả các bạn đang xem cảm ơn tất cả mọi người và nhớ comment chia sẻ và góp ý những cái thông tin cho kênh